Rồi, xin chào tất cả mọi người thì hôm nay em Phương đang đứng tại à, khu dân cư An Phú Nam khu dân cư An Phú Nam này nằm thuộc xã Hàm Liêm ha nằm sát bên à, thành phố Văn Thiết đó, nằm à, bên cạnh khu nghiệp Văn Thiết và đi vào trung tâm thành phố Văn Thiết chỉ khoảng đúng 1,5 km khu dân cư An Phú Nam này thì nằm trên mặt tiền đường nhựa liên xã Hàm Liêm đó mặt tiền đường nhựa nên là xung quanh anh chị có thể thấy là ừ, rất là đông đúc ha đó đây là những cái căn nhà mới xây này mặt tiền đường nhựa này rồi bên trong khu dân rất là nhiều căn nhà mới xây dựng ha Bên này có đường ờ, bê tông này rộng đến 5,5m Một trong những khu dân cư mà có đường bê tông rộng nhất tại ờ, khu vực vùng ven hoặc là trung tâm thành phố Phan Thiết Đường cực kỳ rộng luôn, hai xe ô tô chạy thoải mái luôn ha Đó. Thì ờ, bên trong này em đang có giá cực kỳ tốt luôn 100 mét vuông thì giá khoảng tầm 850 triệu 110 mét vuông thì có giá 950 triệu đó rồi em có thậm chí lô đất là 194 mét vuông mà có giá chỉ khoảng 1 tỷ 3 thôi đó nếu mà tính đơn giá ra thì chưa đến 7 triệu một mét vuông nữa cực kỳ rẻ đó thì anh chị mà muốn à, mua một lô đất để à, đầu tư lâu dài hoặc là muốn mua một lô đất để xây dựng nhà ở ngay thì đây là một cái lựa chọn rất là hợp lý ha tại vì ở đây thì sổ hồng riêng từng nền rồi và đất đều là khu thổ cư sở lâu dài